bếp này được xuất xưởng vào ờ, tháng 8 năm 2018 phía dưới và đằng sau tôi đã bọc lưới lại đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện để biết được ờ, để có thể nghe rõ và hiểu rõ hơn những tất cả những chức năng của bếp á, thì các bạn có thể ấn vào nút phụ đề tiếng Việt để có thể ờ, xem kỹ hơn hiểu rõ hơn những chức năng của bếp đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem có chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên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 cái số tiền chúng ta sử dụng ga hàng tháng so với bếp ga của Việt Nam khi mà các bạn sử dụng đó, chúng ta thấy ngọn lửa đột nhiên nó giảm nhỏ lại và không tăng lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến đáy nồi nó đã cảm nhận được nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C nó sẽ giảm nhỏ ngọn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta đây cũng là một trong những cái tính năng rất là hay của bếp ga nội địa nhật và vì bếp này nó hao pin á nên nếu các bạn sử dụng những loại pin thông thường như là pin con ó pin con thỏ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 kèm tiếng kèm theo tiếng đóng đợi em dù công tắc có đang mở nè để sử dụng pin sạc các bạn kéo một pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này đây một cục pin sạc của tôi nó cũng ngắn thôi nên nó sẽ không gắn vừa vào được để tăng chiều dài cho bên pin chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này các bạn bẻ hơi cong của đầu lò của lò xo lên pin nó khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu dấu cộng là dương và dấu trừ là âm cực dương nó có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào để tăng chiều dài cho pin pin đây sau đó chúng ta lắp vào một pin thôi trong một pin có hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép trong một pin các bạn chú ý là chúng ta không nên lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực đó, thứ nhất là pin sẽ hỏng luôn nếu mà để lâu ngày thứ hai thì bếp sẽ không hoạt động được ở đây đây bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc đó, để biết được cái lượng pin của chúng ta nó còn ờ, nhiều hay ít các bạn có thể nhìn vào cái tiếng đánh lửa của bếp đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh thế này tức là pin chúng ta còn nhiều hoặc là chúng ta nhìn vào cái đèn ở đây đèn ở đây nó sáng đỏ lên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 thì sản phẩm bếp ga này sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm đổi trả trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì của kỹ thuật cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng bếp ga nội địa nhập một cách nó tiết kiệm tiện lợi hơn cũng như chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng bếp có cặp kiềng zin của nó là sử dụng được từ 5 đến 6 năm chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp nữa để nhân đôi thời gian sử dụng từ 8 từ 5 6 năm thành 8 đến 10 năm hoặc trong thời gian lo sợ không có đồ để thay nữa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 cắm vào bếp rồi cắm vào thiết bị hẹn giờ này cắm vào ổ điện thôi các bạn tăng chỉnh tối đa cho nó là được 90 phút ở đây tôi sẽ để một phút thôi để hưởng chức năng hẹn giờ của nó các bạn chú ý là chúng ta phải lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa thì sau khi hết giờ các thiết bị này nó sẽ ngắt điện và bếp của chúng ta nó sẽ khóa ga nếu các bạn không lấy pin ra thì bếp sẽ không khóa ga được do bếp nó vẫn còn nguồn điện ngoài ra nếu như các bạn khi mà nấu nướng gặp vấn đề về cái ngọn lửa ví dụ chúng ta nấu nướng còn lửa chúng ta nó bị đỏ cái đó có thể là do cái lượng tiết lưu ga không có ổn định làm cho cái ờ, lửa bị đỏ chúng tôi có bán một cái van ga lớp như thế này để hỗ trợ các bạn sử dụng kem